Xin chào, mình là Thảo Review đây. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim kinh dị của Hàn Quốc đã công chiếu vào đầu tháng 7. Các bạn hãy cùng đón xem nhé. Thở 8TH9, đêm thứ 8 là một bộ phim kinh dị của Hàn Quốc dự định sẽ ra dạp trong năm 2020, nhưng do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ekip đã quyết định đẩy lên nền tảng Netflix. Đây cũng là một cơ hội cho khán giả tiếp cận với nền điện ảnh Hàn một cách rộng rãi và dễ dàng hơn trong thời điểm nhạy cảm này. Trước đó, Phim The có ra mắt năm 2020 của đạo diễn Lee Chung Hyun đã mang đến thành công và sự chú ý nhất định cho dòng phim kinh dị Hàn Quốc được chiếu trực tiếp trên nền tảng Netflix. Một lần nữa, khán giả đã vô cùng mong đợi dòng phim kinh dị tâm linh, siêu thực đến từ đất nước có nền văn hóa đông này. Đêm thứ 8 xoay quanh câu chuyện chính về truyền thuyết của mắt đen và mắt đỏ, đó là hai nguồn sức mạnh của một sinh vật huyền bí muốn mở cửa địa ngục đại ải nhân gian. Từ thời cổ đại để ngăn chặn sự kết hợp sức mạnh của nó, Đức Phật đã để hai con mắt vào hai hộp xá lị và đặt chúng ở hai cực đông tây. Cho đến ngày, một giáo sư chỉ để muốn chứng minh cho thế giới về sự thật của truyền thuyết này đã đến sa mạc ở cực Tây để tìm kiếm hộp xá lị, cho lúc đó vô tình hồi sinh mắt đỏ. Trong vòng 8 ngày, mắt đỏ sẽ vượt qua những cột mốc khác nhau như truyền thuyết đã kể lại, lần lượt nhập vào thân xác con người để đến đúng ngày thứ 8 có thể tìm đến người chủ trì thật sự có thể giải phong ấn cho mắt đen, chúng sẽ hợp sức lực lại với nhau để có thể mở cánh cửa địa ngục trên dương gian. Khi cảm nhận được sự trỗi dậy của con quỷ hiểm nguy này, nhà sư Ha Dong đã chuyển lại sứ mệnh cho đồ đệ của mình là cơ ông Seo và một sư thầy khác đã quy ẩn lâu năm là sư Sê ông Hoa để ngăn chặn tai họa này cho thế gian. Nhà sư trẻ cơ ông Seo lên đường tìm kiếm Sê ông Hoa, nay ông đã trở thành một công nhân lao động bình thường với cái tên là Ginsu. Hai người bắt đầu hành trình lần theo dấu vết của mắt đỏ và tìm kiếm nữ ngoại cảm Ezan, chuẩn bị một kế hoạch thật chu đáo để ngăn chặn sự tái hợp của hai con mắt quỷ này. Bộ phim gây sự chú ý với sự góp mặt của Nam Gia Jum và Kim Yu Jung. Cốt lõi của đêm thứ 8 mang đến một hơi hướng mới mẻ hơn cho dòng phim kinh dị châu Á, phần nào gây hứng thú cho người xem. Với chất liệu là những truyền thuyết tâm linh trong văn hóa Đông kết hợp với một số yếu tố tôn giáo. Ngoài khía cạnh kinh dị, bộ phim còn mang đến nhiều triết lý cuộc đời sâu sắc đáng suy ngẫm, như cái cách giả định của truyền thuyết, mắt đỏ chính là phiền muộn khi luôn đợi chờ những thứ chưa đến và buồn không lý do, còn mắt đen chính là phiền não khi con người đau buồn, và không quên được những chuyện trong quá khứ phiền muộn và phiền não sẽ là một tấm lưới giam giữ con người trong một thế giới đầy tuyệt vọng chất liệu nền được đưa ra cho cả bộ phim rất gợi mở và là một chìa khóa rất tốt để mở ra nhiều cánh cửa lý thú mang đến những giây phút trải nghiệm tuyệt vời cho khán giả. Nhưng đêm thứ 8 đã làm trịch đi mọi thứ và khiến bộ phim trở nên dài dòng, lê thê và khiến người xem cần rất nhiều kiên nhẫn để có thể đợi đến phần cao trào cuối phim. Phần nửa thời gian đầu, Bộ phim được cho là giới thiệu về câu chuyện truyền thuyết và tuyến nhân vật khá dườm già và mất thời gian. Các vấn đề được đặt ra liên tiếp, nhưng khá rời rạc và không thật sự kết nối được với nhau. Như Yu Dung trong vai cô gái ngoại cảm Ezan xuất hiện nhạt nhòa và chẳng giúp gì nhiều cho mạch phim chính. Diễn biến phim thì lê thê và dễ dàng đưa người xem vào giấc ngủ, ai mà đủ kiên nhẫn coi một bộ phim 2 tiếng chỉ đợi đến khúc giải quyết cao trào kéo dài chưa đầy 15 phút ở cuối phim. Nhưng bên cạnh đó, Đêm thứ 8 lại ghi điểm trong lòng khán giả nhờ sự diễn xuất ấn tượng của một số diễn viên chính trong phim. Nam Gia Zoom vào vai một nhà sư trẻ cơ ông Seo khá non nớt và còn rất nhiều tò mò về thế giới bên ngoài. Chính gương mặt cùng ánh mắt, trong trẻo ấy đã giúp anh vào vai một cách rất tròn trịa. Cơ ông Seo chính là đại diện cho những con người thuần khiết, đang từng bước một khám phá thế giới bên ngoài, sẵn sàng đối diện và chống chọi lại những điều vấy bẩn tâm hồn. Còn diễn viên gạo cội Lee Sung Min đã mang đến một siêu ông hoa, thế giới của người từng trải với nhiều dấu vết chai sạn của cuộc đời đã hằn trong lòng người đàn ông này tuyến nhân vật phụ cũng không kém phần phong phú nhưng có lẽ do ôm đồm quá nhiều thứ nên đêm thứ 8 đã thật sự không mang đến khoảnh khắc nào ấn tượng. Những câu chuyện bên lề của các nhân vật phụ được đưa ra rất nhiều khúc mắc, nhưng cách xây dựng nhân vật cũng như các diễn biến xảy ra lại không khiến người xem cảm thấy đồng cảm hoặc hiểu được nó đang muốn cố gắng nói điều gì. Câu chuyện của cảnh sát Song Gin và người cộng sự được nhắc đến nhiều lần, nhưng cuối cùng nó vẫn không có một đáp án nào thỏa đáng cho người xem về mối quan hệ đặc biệt này kể cả ý nghĩa sự xuất hiện của cô gái nhà ngoại cảm với cơ ông Seo hay với người cha nuôi của cô ấy cũng không mang đến thông điệp nào cụ thể. Có trang ý của biên kịch ở đây để cho người xem tự tìm câu trả lời cho riêng bản thân mỗi người. Hình ảnh trong đêm thứ 8 dừng lại ở mức chỉn chu, chưa thật sự để lại ấn tượng hay mang đến bất ngờ gì đó cho người xem. Mức độ kinh dị của phim dừng lại ở những xác chết khô rỗng và thi thể người máu me ngập ngụa. Đối với những fan phim kinh dị lâu năm, có lẽ những hình ảnh hù dọa trong phim sẽ chẳng là gì, vì ngay cả đối với người viết, người hiếm hoi xem dòng phim này cũng không cảm thấy sợ hãi và hồi hộp phút nào. Có lẽ, mạch phim lê thê phần nào đã làm sao nhãng đi cảm xúc của khán giả. Nếu chờ đợi những giây phút kinh dị hồi hộp dồn dập và gay cấn thì đêm thứ 8 không phải là một lựa chọn thích hợp dành cho bạn. Xem phim với tâm thế, đây là một bộ phim kinh dị không hề đáng sợ và cần rất nhiều suy ngẫm về các triết lý mà bộ phim mang lại bạn sẽ đỡ cảm thấy hụt hẫng hơn phần nào một bộ phim kinh dị cần rất nhiều kiên nhẫn để có thể xem đến cùng và thấu hiểu được cạn kẽ nó nếu bạn đủ kiên nhẫn có lẽ cái kết của phim sẽ không làm bạn quá chán nản như phần mở đầu của phim đâu